Tất nhiên là Minecraft rồi đúng không? Nhưng mà không phải là Minecraft bình thường đâu nha mấy bạn nha Mà là Minecraft tận thế zombie Nhiệm vụ của bọn mình là phải sinh tồn trong vòng 30 phút và tìm kiếm kim cương để có thể giành được chiến thắng nhưng bọn mình sẽ chỉ có nửa tim Và cứ mỗi một phút thì sẽ có một con zombie xuất hiện Và tấn công bọn mình hey, Bọn nó đánh một cái chắc là chết queo luôn á trời nhưng mà chơi một mình thì sẽ rất là chán cho nên hôm nay mình sẽ chơi cùng với Sammy và mèo Simmy nhé và hãy cùng đón xem liệu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 Còn nửa tim tim nữa tim đúng không ok và trong Minecraft ngày tận thế zombie này thì đã có zombie rồi đúng không bạn? Đã có chữ zombie trong đó rồi thì tất nhiên là nó sẽ phải liên quan đến zombie đúng không? Và sẽ cứ một phút thì ở bên cạnh của một người nào đó ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một con zombie ở bên cạnh cho nên là mọi người nhớ cẩn thận nha. Ok. Nếu như người nào sống sót được ở trong cái Minecraft ngày tận thế zombie này trong vòng tầm 30 phút thôi thì người đó sẽ là người giành được chiến thắng và người nào chết nhiều nhất thì người đó sẽ là người thua nha, hiểu không? Ok ok. Ok rồi. Ok rồi, chuẩn bị nè và ai kiếm được kim cương trong Minecraft ngày tận thế zombie trước thì người đó sẽ là người giành chiến thắng luôn. Ok. Trời đất ơi, tôi cảm giác gọi là gì ta một tim chỉ cần rớt xuống đất thôi là chết luôn á mọi người. rồi. Ok, bây giờ Simmy hãy bật chế độ zombie đây nào. 3 2 1 okay. vô. Ờ, à, ok, 3 2 1. Let's go. Cùng Hero Team khởi động tinh thần chuẩn bị cho một mùa Giáng sinh rộn ràng cùng với hộp quà Hero Team Xmas nha. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích hộp quà Hero Team Xmas này. Chúc các bạn và gia đình một mùa Giáng sinh an lành và đừng quên đặt hàng trước ngày 25 15 tháng 12 để nhận được thêm nhiều ưu đãi mới nha Cảm ơn các bạn rất nhiều Bây giờ là mình sẽ phải gọi là đi sinh tồn kiếm đồ trước các bạn ơi Ok Cứ một phút là có một con zombie xuất hiện à Tôi không biết tôi sống nổi với nửa tim hôm nay Dễ xin Dễ xin Zombie Ôi cái con mình khoai mọi người hay còn zombie thì có ít mọi người nó có ít okay, Ủa sao nó ra khoai vậy kì vậy Nó ra khoai ờ, khoai lang Mấy con zombie hay gian cắp đồ lắm Ê à. trong Minecraft là khoai tây bà nội chứ đâu ra khoai lang À nằm khoai lang <laughs> Khoai cái gì vậy? Oh my god Sammy chết rồi Lụm đồ Gì vậy? gì mà tôi chết sam chết á ông lấy Ủa, đồ sam hả sam. ok thôi tôi lượm đồ sam luôn oh my god it's mine đưa đây à, không còn lâu đồ tôi lượm được là của tôi ok ok ừ, bây giờ mình zombie zombie nè mày zombie zombie nè mình sẽ cố gắng gọi là kiếm kim cương đầu tiên để mình có thể gọi là trở thành người chiến thắng bạn ơi chỉ cần ai kiếm được viên kim cương thì người đó sẽ là người giành chiến thắng ok nghe là hư cẩu rồi sao trong này có kim cương vậy vấn đề là có có đi nữa thì cũng không có dễ dàng mà ủa. Ui phản xạ nhanh phản xạ nhanh mọi người Mày có vừa nghe tiếng cái là bục liền Đấy Hiện tại thì ờ, tôi thấy ở trên bảng điểm số là Sammy đã mất một mạng rồi nè Coi như là Sammy mà gọi là người chết nhiều nhất là Sammy thua cuộc nha Sam Dạ cờ thì để không đơn giản thôi tôi qua tôi đánh ông cái là ông chết thêm mạng à, bằng tôi chứ sao Vậy ờ Còn lâu nha Ui zombie zombie Mày hả zombie Ui khoái tây ừ. ngon nói chung là bây giờ mình Ui, zombie, zombie, zombie, zombie. là zombie, zombie, zombie. chế lại đi vô nhà mọi người vì nó spam rất là gần Đấy Zombie hả mày? Ơ sao mấy con zombie này nó rớt tàn khoai tây không ta? Trời nó cướp khoai tây của dân làng chứ sao Trời ơi Ê, tính ra từ nãy giờ zombie xuất hiện kế bên người tôi liên tục luôn á ba Ủa không to to luôn, cái gì kỳ trời rồi ok, đi xuống hang thôi để chuẩn bị cuộc gọi là hành trình mới mọi nhà. Đây ok ok. Ui có giáp, có bánh mì. Thao đúng thứ mình đang cần ok rồi bây giờ thì à, mình đã kiếm chắc là cũng khá khá đồ ấy bạn ơi bây giờ mình sẽ chế tạo cho mình một cái cúp rồi sau đó mình sẽ đi đào kiếm sắt nè rồi sau đó mình sẽ đi mai kim cương nha các bạn nha hy vọng mình sẽ kiếm được kim cương trời ơi nghe nó dễ đồn vậy à, không ôi con này cầm nhiều đồ nè con này cầm đồ sắt nè được ồ không cần update lên đồ rồi nhanh dữ Ê, sao tôi giết mà không cho vậy trơn vậy tôi giết không cho vậy trơn luôn á hên xui à bạn ơi đâu phải nó mặc đồ nó mặc đồ sắt là sẽ cho bạn sắt đâu không không cho giết luôn là sao vậy Hả? Chơi vậy luôn Mình thấy một cái thuyền đắm mọi nhà Ok có vẻ là thần tài tới với mình rồi Thuyền đắm thuyền Nhất đắm hai con không coi hết rồi là tức rồi đó nha Giờ tôi sẽ ra biển chơi Tạm biệt là trái đất sơ bồ nhá Ok Ra biển kiếm gì ngoài em Thì kiếm đồ Trời ơi kiếm thôi Có giáp nè Ui Ê, bây giờ mà thợ Zombie xuất hiện xung quanh đây quá trời luôn các bạn ơi tôi đứng không đứng, đứng đâu mà nhiều zombie chỉ chị tôi với tôi đứng rồi, rồi cô đơn mình lắm không Ồ may quá tôi có anh người sắc đẹp trai đứng kế bên bảo vệ tôi nãy giờ Cảm ơn anh yêu anh Yêu anh ba Mình à. là một cái bạn đồ chỉ khóa báu nè nhưng mà mình cũng cần mấy giờ mình không cần khóa báu bây giờ chúng ta cần, phải sinh tồn chứ không phải là chúng ta cần đi kiếm kho báu sim mà. đúng vậy không là mà là kho báu có kim cương sao ta thôi cũng có nhưng mà rất là xa nói chung là tới đó rất là khó bởi vì là nếu mà tới được chỗ kho báu thì phải Gọi là đánh bại rất là nhiều quái vật Nên em không thể nào tới đấy được Quá là nguy hiểm Đấy ok Giờ chúng ta sẽ đi tới hang đơn giản lười Đây bây giờ thì Chẳng có sai gì đâu ờ, Đấy Cái gì ấy Ô sao vậy Cứ cứu cứu cứu cứu Đây lộn Đây đây lộn Đâu rồi đâu rồi đâu rồi đâu rồi Ô Ủa thấy thấy thấy Oh my god Tôi đang đi mai Tôi đang đi mai Thì con zombie đứng kế bên nó quýnh tôi Trời ơi Mất một mạng rồi Ghê luôn á trời ơi Một cục Ô có tạm biệt Phong nha Này <laughs> tạm Cái gì? Ê, có đánh nhau hả? Cho đánh chứ Ủa từ nãy giờ mình đâu có ra quy định là không đánh nhau đâu Ê, không Ê, rõ ràng rõ ràng là từ nãy đến giờ mình không có mình không hề nói rằng là mấy bạn không được quýnh nhau nha sim ơi sim quay lại dạ. kiếm mình đó sim tạm biệt sim nhé mình đi đây <laughs> ờ, cay quá bạn chờ đó bạn mà trở lại là mình xác định mình sẽ không quên mình sẽ không cho bạn nằm yên đâu yên tâm tạm biệt bạn mình sẽ không bao giờ quay lại đâu mình đi kiếm kim cương để mình chuẩn bị chiến thắng trò này đây trời ơi thức ăn với đồ ăn của em biến mất rồi sao ơi em như vậy giờ gặp phong chém với chị chờ đơn vậy ui đó nhưng mà phong rời khỏi đảo rồi hiện tại là mình thấy là số lượng zombie còn ít quá cho nên mình nghĩ rằng chúng ta nên chỉnh lên chế độ khó để số lượng zombie xuất hiện nhiều hơn nha ok simi ờ. chế độ khó nào gì vậy bà nội <laughs> Oh my god Mình kiếm một thứ rất là thú vị luôn Cái gì thú vị Mình kiếm được khoa báu rồi Yes Tóc vàng và đồ băng vàng Yes Em tính ra em vào zombie nó bắn khoai cho khoai miết vậy Ui chết rồi Tôi đang trong rừng và nhiều zombie quá No Ui zombie cầm táo vàng luôn Xịn nha zombie cầm táo vàng ui nó không cho mình đồ ta zombie cầm đồ không cho đồ đâu keo kiệt lắm à, cho cái cục tên ơi dung zombie cầm cần câu nữa nè trời nó móc mình lại ôi oh sao mọi người thú vị vậy tôi đứng ở trong làng tôi chán mày nó thắng liên tục luôn nè ui oh zombie mặc áo giáp oh shit nó mặc full giáp luôn hai đứa Oh my god, oh my god, oh my god. Ui. Oh my god. Ôi trời ơi, zombie nó dùng tơ nhện nó, nó nó bắt mình lại đâu. No! yes! Die. <laughs> đó là dịp quạt đó phong bạn nhầm đi đâu nào mình đã mất tất cả rồi mình không còn gì nữa mình mất tất cả rồi nè nha phong ơi cẩm chém tôi cho nó trước á tiện phong rồi bắt đầu lâm le rồi. ui ui zombie ui anh người sắt cứu em ok cảm ơn anh yêu anh ok giờ mình cũng không còn đồ ăn gì nhiều mà mình khá là buồn nhưng mà không sao mình sẽ hái một bông hoa mình sẽ hái một bông hoa đem lại tặng cho anh người sắt để cảm ơn anh ấy ủa anh người sắt rồi ui anh người sắt quýnh mấy con zombie nãy giờ luôn ai tặng anh một cành hoa ui để cảm ơn ủa, anh tặng anh, anh người sắt ê có anh người sắt chết ở đây nè tù chứ bông ơi nhìn nè còn bông hoa với oh người sắt nè sao toàn zombie vậy cẩn thận nha bây giờ ông là người là bị chết hai mạng á phong túm mười mạng à. đồ mình đầu kêu mọi người ạ rồi phun nhát phun đồ trời ơi trời sao mình lấy lại được yes yes tôi đã chế được cây cúc rồi bây giờ tôi sẽ thể đào được kim cương oh mẹ được kim cương hiểu không vậy con Xin chào, bạn còn nhớ mình không? bạn Chị lấy lại những thứ của mình thôi Oh my có tạm biệt vòng nha Ok ok bạn lấy lại những thứ của Lan của mình rồi Ok Uầy chỗ em thùng zombie không à Chỗ chị zombie lắm nhưng mà Yeah yeah yeah yeah yeah Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah What the hell Nhiều hai người nhiều nhau vậy Tôi tức quá Ui con zombie chạy chạy không được được cái làng nó bị gì spawn quá trời zombie luôn á phòng oh my god túi đồ quá tôi nếu như bây giờ mình còn có nửa tim mà mình ăn quả táo vàng vô thì mình có tăng được thêm hai tim không ta đâu để mình thử mọi người coi này zombie quá <laughs> trời tôi được hai tim rưỡi vậy là tôi có cơ hội sống rồi À, tức là mình ăn cái tim đấy cho rồi Tay Có giữ là cũng đâu được gì đâu, cũng đâu hồi máu được đâu Hình như là làng dân làng hơi á Dùng zombie mọi người, nó nhiều một cách rất là hư cấu ờ, mọi dân đang bao nhiêu của ai Trang còn lên tiếp đó trời Đã nói rằng là zombie nó sẽ xuất hiện liên tục một phút một con mà Tại mình biết có một cách duy nhất mình sẽ lên góc nhà sống vậy Nhà cách duy nhất luôn Còn cái niệm Không tôi giận bạn tôi sẽ chơi được không ơi Simi <laughs> à, tôi nói bạn nghe nè, bạn cứ lên nóc nhà cũng vậy thôi Tại vì zombie nó sẽ xuất hiện ừ. trên nóc nhà của bạn và nó theo bạn ờ, liên tục Ôi dồi ơi Không ơi, tôi giận bạn tới cho cái gì mà nhiều zombie quá vậy trời ơi là trời à, ông bảo là ít đó ít quân nè có đáng không trời ơi từ nãy giờ bà không giết đúng không bà không giết cho nên mới xuất hiện nhiều vậy đó không okay. tôi quay qua cái thấy đúng hiện đúng rồi nè à, bà đi ra khác đi rồi, xong, bà rồi, đi ra chỗ khác đi để tôi để tôi xong rồi xong rồi xong tôi không chuyện người, mọi người zombie bắt đầu đuổi mình rồi mọi người zombie tấn công sammy đi giết sammy cho ta cái gì vậy trời ông không phải ăn chay không vậy trời bà ủa hôm nay là chúng ta đang thi đấu với nhau kìa không có chuyện nhường đúng rồi quýnh sammy đi quýnh sammy đi zombie quýnh sammy tôi đang dùng cái cung tên mà tôi phải chiến đấu quá trời đất không ấy ui ôi rồi rồi ôi mình thấy phong này mình thấy phong này <laughs> hello sim hello đang làm gì đó hello sim mình nghĩ con kéo bạn xin tới luôn hả bạn ấy <laughs> không cái oh mèo xi ờ. mì ờ. dạ à. đây là một sự phản bội oh nói cho hai bạn nghe nè để có ừ. chiến đó chiến thắng được trong trận đấu này sẽ không bao giờ có chuyện nhường nhịn ở đây đây xin tớ dùng cung tem đâm vào hai cái đâm đang gọi là đâm vào cái vong mộng sim đây chị có cái tên này ok ok hai bạn nghĩ rằng là mình sẽ ở đó cho hai bạn quýnh mình hả còn lâu nha uh, cá heo kìa ok bây giờ mình sẽ gọi là đi mai bây giờ mình sẽ đi nghiêm túc nữa bạn đi mai nghiêm túc trời ơi giờ đâu có sách mình đi nữa trời em quỷ trong đây ủa bạn xem xem dắt nó đi hả sao em bị nó sách đó zombie trong đây là hơi bị thông minh đó nha nó biết dùng vũ khí cảm giác bắt đầu là không thích không thích với con gái xin lỗi xin lỗi xin lỗi trời ơi mình lỡ đánh của Enderman oh my god cái hang nhiều zombie quá cái con mà cầm cầm pháo bông nó chạy rất là nhanh nha gặp mà zombie cầm pháo bông mà còn là zombie baby nữa thì ôi trời ơi biết sao pháo bông là nhanh rồi còn baby nữa trời ơi trời Simmy hiện có, tại đang chết 7 mạng rồi Sam chết 4 mạng mà tôi mới chết có 3 mạng à Tôi 3 mạng nha ông nội Ông đánh tôi nha đam đây để có thể giành được chiến thắng là không có chuyện nhường nhịn bạn hiểu không bạn ui em mình tìm được cái đạo hoa mọi người ơi đẹp quá cái đạo hoa nó đẹp mình nghĩ ra một cái cách này rất là hay nè bạn là mình đi mai đến đâu mình sẽ lắp đến đó để tránh zombie xuất hiện ok ủa sao em đây là có nước ta ủa đâu? cái gì vậy tôi đào ra ngoài tôi đào ra ngoài biển lại trời ơi cái gì vậy Ủa được rồi bây giờ là mình sẽ chơi một pha gọi là sao ta liều lĩnh luôn các bạn ơi là mình sẽ đào từ trên xuống dưới luôn hy vọng rằng là mình sẽ có thể đào được xuống tầng 11 để kiếm được kim cương ok chơi chơi Gì? chơi chơi liều một lần ok mình sẽ đào thẳng từ trên xuống dưới luôn các bạn ơi hy vọng rằng chúng ta sẽ kiếm được kim cương hiện tại mình đang ở à, tầng số 49 nè chỉ cần đào xuống tầng 11 mình sẽ kiếm được kim cương à lý do này chúng em đi spawn nhiều là mình chế độ khó mọi người ơi <laughs> ok tôi đã xuống được tầng 10 rồi nhá. bây giờ tôi đi mai kim cương đây đây cúp à, chết rồi <laughs> mới Giết kim cương đầu tiên wow. Ông yes. ơi, mình gặp mình bạn bông hoa là ông ơi Yes, tôi đã kiếm được kim cương rồi bạn ơi Vậy là mình là người giành chiến thắng rồi À, vì ta sau khi mà lấy được của cải tài sản người ta xong rồi tìm kim cương Bạn à, nói bạn nghe nè, đã nói đây là trận đấu, đừng có nói chuyện tình cảm ở đây <laughs> Hiểu không? Trong cuộc chơi tự chiến lần này không được phép mang chuyện tình cảm vào đây bạn nhé <laughs> Ok Chúc mừng Ui tôi lại kiếm được thêm kim cương nữa nè Ui trời ơi trời Ôi trời ơi khi mà tôi Tôi viếp dưới ta, tôi kiếm được quá trời kim cương Ok full kim cương rồi nè Ok bây giờ là chỉ còn có hội cho em à, gì ta Simmy và Sammy cho nên là thôi mình coi như là mình thắng rồi đó còn Simmy và à, Sammy thì bây giờ mình nghĩ rằng mình cho hai bạn này đấu với nhau đi ha tại video cũng còn khá ngắn á chưa được dài lắm cho nên sẽ cho Sim với Sam đấu với nhau Bây giờ mình sẽ cho các bạn vũ khí Và sau đó cho các bạn giáp rồi cái kiểu và kiếm Hai bạn sẽ phải đấu với nhau không Ok trời trời. Bây giờ thì tôi sẽ đưa cho Sim với Sam mỗi người một cái khiên ok và cái khiên này dùng mục đích là để đỡ đòn đánh của đối phương đó sim cầm đi sim ok rồi sam cầm cái khiên nè Sam cầm cái khiên Mấy dòng khiên, mấy dòng khiên buồn quá à. Cầm cái khiên sao bấm chuột phải là nó đỡ rồi, không biết dùng gì giết nhưng mà cầm là dùng ít ít dụng này lắm nên là không biết xài nha Nà. Rồi ok, bây giờ sẽ là trận đấu giữa mèo Simmy và Sammy <laughs> để coi ai sẽ là người chiến thắng đứng gì nha các bạn nha Mình đứng nhất là chắc chắn ai cũng biết rồi, ok rồi chuẩn bị ba hai một bắt đầu Ok Wow wow wow, wow wow wow Căng thẳng, căng thẳng, căng thẳng sam cẩn thận nha sam cẩn sam ủa khoan từ hình như ê cho mình vũ khí đâu cho mình cái sẹn đâu mọi người ủa này của em từ có à, khoan, khoan, khoan. có mà quýnh vậy giờ quýnh quýnh quýnh quýnh quýnh bằng tay đi quy định quýnh quýnh bằng tay nha sao quýnh bằng tay rõ ràng tôi quýnh tôi tôi quýnh sim nhưng mà xin không bị ờ, không bị ờ, sao ta gì vậy gì vậy bắt đầu em cái đang nói thượng ủa sam đang nói chuyện mà sim chưa vừa sim đang quýnh rồi rồi ok, bây giờ sẽ là trận đấu à, để tìm ra được người đứng nhì Với lại là Thủy Tinh, Mèo Simi và Sơn Tinh Sơn Sammy Đó, đang trên núi nè Đó, đang trên núi, người trên núi, người ở dưới đất Ok rồi, chuẩn bị nè ba hai một bắt đầu xiêm cái chân sau lưng ba hai một bắt đầu xiêm cái chân sau lưng ba hai một bắt đầu xiêm cái chân sau lưng vậy không quán đâu mà cũng thua tất kề okay, cái này đúng là một đấm một đấm một đấm luôn bạn ơi Wow. Sammy, Sammy nước quá, người ta quýnh phải quýnh nhiều vô Sammy quýnh đúng một cái sao thắng được. Ok Để bạn ơi. Thì quýnh sao thắng chứ bộ. Vậy thì coi như hôm nay trận đấu này Phong Cận đứng nhất, Simi đứng như đứng đứng nhì và người cuối cùng thua cuộc chính là Sammy. Sam quá bình thường này xin mày quýnh tôi á xin mày tới quýnh tôi quýnh tôi nè quýnh nè cho cho phong nè cho phong này ờ, luôn mà làm cái gì vậy ờ, cái gì vậy không phải bạn ơi nha yeah Ok bạn ơi thì coi như là trong trận đấu lần này thì mình đã là người giành được chiến thắng Người đứng gì là mèo Simmy và người cuối cùng thua cuộc chính là Sammy nha Rất là tội Sammy nhưng mà không sao Sammy luôn luôn chiến thắng trong lòng của Phong sao mà Ok <laughs> Rồi ok Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video này cũng đã rất là dài rồi Thì anh em thấy ngày tận thế zombie thế nào có vui không Thì anh em nhớ hãy bình luận lại cho mình biết nha Và mình đang nghĩ ra một ý tưởng đó chính là bọn mình sẽ dùng nửa tim để giết rồng Ender Bạn nghĩ sao Chỉ với nửa tim không biết bọn mình cứ giết được con rồng Ender không ta Các bạn thử đoán xem nha Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em những video lần sau 拜拜。